Hello, dạ vâng, xin chào các bạn quay trở lại với YouTube của mình và đây là video đầu tiên trong cái series gọi là gặp gỡ người xem và tư vấn xem là những chai nước hoa mình đang có đây liệu có mùi hương nào phù hợp với hai khách mời của chúng ta ở đây không và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua hai khách mời ở đây nha đầu tiên đó là anh Trung anh giới thiệu qua một chút đi Ok xin chào các bạn ở kênh của Kiên thì mình tên là Trung năm nay 31 à, tuổi thì công việc hiện tại của mình là làm huấn luyện viên cá nhân đồng thời cũng nói chung là công việc xoay quanh cái ngành à, fitness này nhưng mà do dịch covid thì chủ yếu bây giờ đang làm từ ở nhà này đấy ok ừ. và nữa tiếp theo thì là huy okay. chào mọi người mình là huy mình là bạn của anh trung mình xem 96 mình cũng làm cùng ngành với anh trung và mình cũng kinh doanh phòng tập hiện tại mình đang quản lý ở phòng tập và private gym ở hà nội ok đấy nếu như anh em nào có cái nhu cầu về tập luyện này ừ. về làm pt này thì có thể uh, mình sẽ để link đường link facebook và anh trung cũng có một cái ờ, gọi là kênh youtube nhỏ nhỏ để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài tập rất là bổ ích mà trước đây thì mình cũng đi tập ở chỗ anh Trung khá là nhiều đấy thì ờ, hôm nay thì chúng ta đang có một cái phong cách chắc là thể thao đúng không thể thao với lại uh, khỏe mạnh ừ. thanh niên nam tính thì ở đây có hai độ tuổi một độ tuổi là khoảng tầm 25 24 25 đấy khoảng tầm đấy và một độ tuổi tầm 30 cũng ngang ngang độ tuổi, tuổi tuổi của mình thế nên là mình sẽ lựa chọn những cái mùi hương làm sao để có thể phù hợp nhất với cái độ tuổi cũng như là với công việc với vòng nhau bắt đầu nhá Trước khi vào video thì mình muốn hỏi một chút về anh Trung rồi à về cả hai anh em đi. Tại vì à, hai anh em nghĩ sao về việc là xín hoa khi mà đi tập gym? Thôi để nói trước đi. Ừ, ok, anh nói, thôi. phòng tập mà ờ, lâu hơn Huy. Thực ra cái việc xín nước hoa ở phòng tập ấy, anh gặp cũng nhiều kể cả ở những phòng gọi là dạng cỏ ngày xưa cách đây ừ. khoảng tầm bảy tám năm anh tập hay những phòng cao cấp một chút như kiểu là Cali hay Elite thì anh đều bắt gặp là có những người xịt nước hoa nhưng vấn đề xịt nước hoa đây nó phải là hợp hay không nghĩa là có những người người ta xịt cho mình cảm giác nó thoải mái nhưng mà có những cái mùi anh nghĩ là nó sẽ không nên được phép xuất hiện ở phòng tập thí dụ thí dụ thí dụ à một số cái mùi nó khá nồng anh nghĩ là những cái mùi thiên về út gỗ gỗ ừ. hoặc là cà phê ừ. cà phê giảm mạnh một chút okay các bạn những cái ông mùi đậm vani mùi đậm vani mùi đậm nhưng mà nhá em thấy rằng là thường những cái vấn đề mà như anh nói ấy, thì ừ. xuất hiện chủ yếu là các chị em phụ nữ ô chính xác ờ chuẩn đúng không đặc biệt ừ, là ừ, ừ, những cái phòng tập cao cấp mà các chị em phụ nữ kiểu đi làm về xong rồi hoặc là những ngày cuối tuần tranh thủ đi xong rồi cũng kiểu xịn nước hoa ừ. thì em em đi tập thì em thấy rằng là cái việc mà ngửi thấy mùi hương đấy ở chị em phụ nữ khá là nhiều thì đôi khi cái việc mà lựa chọn một chén hoa nó phù hợp với từng cái hoàn cảnh khác nhau nó cũng mang tới những cái cảm xúc khác nhau thì uh, ở đây thì em cũng chia sẻ hai cái mùi hương mà em sử dụng đi tập em muốn hai anh em cảm nhận thì một hương một, một cái mùi nó sẽ có một cái xu hướng gọi là em nghĩ rằng là uh, anh Trung sẽ thích anh Trung thì uh, theo như mình biết là anh Trung thích những mùi sáng ừ thực ra mình quen kiên và quan hội đức hoa anh em quen nhau khoảng tầm ờ, gần ba năm nhá ừ, tầm vậy ờ. có một cái ảnh đi ọp được lâu ừ. lâu anh em mình ngồi anh em hay hay đi ọp đi thấy là thì cái số đầu tiên này đầu tiên là định mời một mình mình thôi ừ. nhưng mà anh bảo thôi ba người nói chuyện cho nó vui số đầu tiên không phải là huy cũng là người xem kênh của em ờ. <laughs> đấy. đấy mà quan trọng như thế không? thì, thì đây ừ. em muốn cảm nhận xem là cái mùi hương này nếu mà đi tập nó có ok không đấy kể cả những ngày nắng nóng nhá mà mùa hè ví dụ ở cái phòng không có điều hòa thì liệu nó có gây khó chịu không BK1 hay hai thì thực ra ngày xưa anh cũng có dùng để đi tập rồi ừ. với cảm nhận của anh là ok nó không quá nồng mà cái mùi citrus cái mùi cam ấy, nó tươi nó mát ừ. với cả cũng chia sẻ một chút là cái việc như công việc của anh là làm về fitness ấy, thì anh sẽ có hai cái khoảng thời gian một là dành cho đi tập và hai là dành cho đi dạy khách đấy thì thì ừ. hiện tại là đang là nó có chuyện đi tập thôi ừ. tại em cũng đã chia những cái mùi để anh có thể ừ. gọi là ăn mặc có thể tham một tí mà cái này không bị kiểu chua chảy nước dãi như kiểu ừ. các loại cam đấy nó rất là sạch rất là sáng, sáng. mà cảm giác nhá em chỉ con này đi tập em đi chạy các thứ nó vẫn rất là dễ chịu tầm một đến hai shot thôi không cần xịt nhiều mà con này thì ra cũng chỉ bán được ba bốn tiếng thôi anh em mình chạy một tí thôi là có cũng hết rồi anh nghĩ là xịt nước hoa nó sẽ có hai kiểu nhá chẳng hạn nếu mà mình thích một số cái mùi nó mạnh nó nặng ấy, thì có thể xịt trước khi tập khoảng tầm 2 ba tiếng ừ. chẳng hạn như anh có thói quen là sáng dậy chẳng 8 giờ dậy đi làm hay là đi công việc gì đấy khoảng tầm 10 11 giờ đi tập thì mình vẫn còn cái cái hương đấy nhưng mà nó đã giảm đi cái độ nồng rồi ừ. thì anh nghĩ vẫn ok đó cũng là một cái còn cái bergamot này anh nghĩ là có thể xịt trước tập khoảng tầm 15 phút 2 phút ok luôn ừ. kiểu đúng được trước khi tập cái ừ. đến nơi cái là ok chuẩn con này vận động thì nó tỏa cũng xa đấy ôi ôi tỏa ok đấy thường nóng lên là nó tỏa mạnh hơn nữa ở đây thì em có một con mùi nữa thì Lilabo có lẽ là hơi sang để anh em chỉ đi tập ừ, hơi sang thật <laughs> thì em có một con ở đây là con After Game của elganso, thì con này em mới được gửi gần đây thôi thì nó cũng là một tông mùi khá là sáng và em nghĩ là có thể rất là phù hợp với một cách đi tập mà có lẽ là những cái ngày nó mát rời hơn một tí đấy thì em muốn xem và cảm nhận với hai cái mùi hương này thì hai khách mời ở đây thì sẽ nghĩ sao về việc là xin nước hoa để đi tập gym tại vì cái này thì cũng có rất là nhiều bạn kênh em hỏi là anh ơi xịt nước hoa gì để đi tập gym ừ. thì tiên bảo là tư vấn cho cái Liobo thì bảo anh sang quá anh tư vấn cho em trai năm sáu củ đi tập gym thì chết cũng được đúng điều kiện thì cũng được gym cũng nhiều ừ. em sinh mà cũng đáng đầu tư đúng không ta cũng chú cứ nói cái <laughs> kiểu tinh dầu hơn là cái kia Ừ. cảm giác nó nhẫn nhẫn nó kiểu cái này có lẽ nếu mà nóng quá là sẽ hơi hơi khó chịu anh cảm giác mùi hăng của tinh dầu kiểu một cái lá chanh hay là vỏ cam nó nó bóp ra ừ. nó có cái tinh dầu hăng đúng không nhưng mà nếu nếu nếu như mà ngửi nó kiểu khỏe mạnh hẳn ấy kiểu bùng nổ ấy thì con này là một cái con này đánh giá nó sáng hơn nó hay hơn con kia mà đôi khi đi tập thì như thế nó lại hơi khó chịu một tí ừ. ừ em thấy vấn đề là bây giờ có thể mùi này nó ngon hơn nhưng mà khi mà nó lên da mình ấy, bây giờ nó kết hợp với cái mùi mồ hôi nó tập thì nó lại có gây khó chịu cho mình Ừ. Đấy, em con này nhẹ nhàng thì sẽ ok hơn nếu mà à. em thì vâng. em chọn bm một hay ok nếu mà uy thì Huy chọn B 1 thế đại ca cũng chọn B 1 thì anh thích à, BM2 ừ, tài tài chính nhỉ phải nghĩ <laughs> tại vì anh ước đi tập nhá đi tập có khi phải mang theo mà xịt thêm ấy. Ừ. tập khoảng tầm nửa tiếng khi phải vào nhà vệ sinh <laughs> rồi ok thế thì uh, với cái lựa chọn đầu tiên thì mọi người sẽ thích với cái một hay hai hơn bây giờ thì đến việc đi làm à, mọi người đi làm thì thường hai anh em sẽ ăn mặc như nào nếu mà ừ. đi kiểu gọi là ừ, PT cho khách ừ. hoặc là đi kiểu gọi là ký những cái gọi là hợp đồng hợp đồng hợp đồng ấy ừ, thì kiểu mọi người sẽ ăn mặc như nào mọi người kiểu sẽ thích những cái tông mùi nó như nào nếu mà anh ấy thể thao BT ừ. như vậy như anh nhá như anh là anh làm BT ngày trước làm freelance thôi thế nên cái việc ký hợp đồng ấy thì mình thường là gặp tại cái phòng phòng tập luôn một một mà cũng có nhiều anh em khác làm những cái phòng tập cao cấp nhiều cao hiện ấy, thì họ sẽ ký ở một cái ờ, không gian nó một cái sảnh chắc một cái sảnh nó rộng thế nên cũng phải lựa chọn cái mùi làm sao cho cái không gian khác nhau thường không gian bé không gian to ừ, em nghĩ rằng là nó sẽ thiên về cái hướng là khách hàng nữa tại ừ, vì ừ. ví dụ ở những cái phòng cỏ ấy thì khách hàng là một cái phân khúc khác còn những cái phòng cao cấp như Cali, Elite thì người ta có thể là người ta cái tài chính người ta tốt thế là người ta, ví dụ có một cái mùi hương thì yên ai BT người ta sẽ mỗi ông nào xịn nước hoa thì ông sẽ ấn tượng hơn chắc chắn là mùi hương nó sẽ giúp Đấy. giúp mà ờ, ấn tượng hơn nhớ hơn dễ trộn nhiều hơn anh nghĩ thế đặc biệt là huy là huy quản lý về phòng tập thì như, như chú thì chú sẽ kiểu có cái phong cách ăn mặc như nào thường là sẽ sử dụng những cái mùi như nào để anh có thể lựa chọn những cái mùi của anh anh tư vấn xem nó có hợp lý không như em thì thực ra em mặc khá là giống dân phong phòng bình thường thôi em mặc ừ. áo sơ mi quần nâu với cả giày tây nếu mà em không à, đang không tập với cả à. em à, không có tiếp khách kiểu ngồi tiếp như này tại vì em công việc chính của em bây giờ là quản lý các bạn PT và nếu mà có gặp đối tác thì em sẽ ra ngoài ký hợp đồng chứ em không làm việc trực tiếp với khách hàng phòng nữa ừ. nên em mặc lịch sự một chút đó, nên em sẽ thích những cái mùi nào mà nó hơi già dặn và nó phù hợp với phong cách cải bạc của em à. đó. ok thế thì chắc ở đây có hai phong cách khá là khác nhau ừ, để chưa chia sẻ thêm tí nữa ừ. là khách thì cũng có nhiều cái độ tuổi xong rồi nhiều ừ. cái uh, style xong rồi là nhiều cái uh, cái level khác nhau ấy thì gặp khách trẻ thì anh nghĩ sẽ có một kiểu khác mà gặp khách người ta lớn tuổi chút thì sẽ nên có những mùi nó khác với lại em ừ. nghĩ là kiểu khách thì thường cũng sẽ đa số sẽ nhìn xem là cái kiểu ăn mặc cũng như là về cái body của mình chắc là cũng sẽ ít nhiều nhìn vào body để lựa chọn PT cho hợp lý anh nghĩ phải sạch sẽ thơm tho à, cái, cái đẹp thì có thể là cuối cùng nhưng mà phải sạch sẽ thơm tho đã ok ừ. thế thì bây giờ em có một con thì đúng với tên luôn là album sport của nhà Chanel nhưng mà đây là con extreme ừ. thì muốn mọi người gửi xem con này chắc là sẽ thể thao gọi là ừ. đúng với cái phong cách của anh em đi làm công việc như kiểu PT ừ. từ từ từ từ <laughs> các bạn đánh ra ai em cứ thoải mái ờ đúng rồi thôi để ấy đi đó không phải cắt để nó tự nhiên ok anh <laughs> anh cảm giác xịt ra cái ờ, giấy này nó khác gì trên tay đúng không ừ nó chưa ăn tại vì em muốn test trên giấy cho nó ừ. một cái muốn có một cái độ khách quan ừ. còn trên da thì rất là hên xui có những cái mùi lên da thì nó kiểu ngon ừ. vãi ừ. những mùi lên da thì nó tệ vãi em mời em trên tay con này toàn là tiêu này. thế ạ ờ thì con này con này cũng có một cái nét ấy nhưng mà đa số là nó khá là sáng đấy là cái thứ nhất thứ hai là trong mùi khá là thể thao khá là mát mẻ nếu mà anh chọn mùi này anh sẽ chọn mùi tập nhưng anh sẽ xịt trước tập khoảng tầm một tiếng ừ ờ tại vì anh muốn nó dịu bớt đi một chút anh muốn thoang thoảng phát thôi ừ. con này con này ừ, đại ca có xịn để đi uh, tư vấn không đi chốt ờ, chốt này chốt đơn anh có ừ. con Alua nhưng mà là bản thường không phải bản extreme này à bản bản, bản thường như này mình sẽ ừ. để hình ở đây đấy còn ok thế con huy huy nghĩ sao về con này em thì à, thấy con này lúc mới xịt ra khá là sạch sẽ như kiểu là mình mới tắm xong bước vào tập không ừ. mà thì một lúc rồi em thấy nó lên mùi tiêu nó hơi ngọt ngọt đậm đậm hình như có đậu đậu tối cao đó. nên thấy nó cũng khá men và nếu mà để tập gym không thì em sẽ thích cái hương đầu hơn còn nếu mà kiểu xịt để cho mình để cho khách à, thấy ấn tượng thì em nghĩ là phải để một lúc em cũng ngược anh không nhà nghĩ cái mùi này hợp với cả cái không gian phòng tập sao lại như thế Đi không sao lại như thế anh cảm giác nó đủ nó đủ cái lấn lấn nước nó đủ ừ. mạnh nó đủ sáng nó đủ mát ừ em thì nghĩ là kiểu hình ảnh nó sẽ tức là mình bước bước vào phòng tập là người ta biết mình xì nước hoa cái này như chốt hợp đồng là tốt này nhưng mà có mức sự lấn áp ừ, lấn ờ, áp ừ. gây gây gây thiện cảm gây thiện cảm đúng không đấy đúng không cái từ thiện cảm tức là người ta không bị cảm thấy bị uh, nồng quá hay là với lại nhá có thể một phần nào đấy về cái thương hiệu này nó cũng khá là quen thuộc nên là đôi khi khách ở ừ. cao cấp ấy người ta cũng ừ. có thể xịt mùi này đúng rồi là khi mà người ta nhận thấy có người gọi là đồng với đúng rồi. chung những cái gọi là những cái sở thích mùi hương chẳng hạn thì người ta ừ. cũng sẽ ok hơn về cái khoản xịt là về cái khoản xịt nước hoa như vậy và bây giờ mùi thứ hai nhá để cho anh em xịt đi làm thì con này thì em cũng rất là lăn tăn nhưng mà con này là một con này em đánh giá khá là hay để cho anh em xịt gọi là đi làm ở trong môi trường gọi là phòng tập các thứ ừ. Ừ. con này mát đấy em chưa mát thử, chưa ngửi giấy đã thấy mát rồi nó nó tỏa ra cái đã thấy mát rồi mát đấy ngửi rất hay con này à, mùi hơi mùi biển nhỉ ừ. Ừ, à, có một chút gì đấy có chút gì biển thôi con này nó làm ra cái vai gọi là mùi giáng sinh mùi những bông tuyết ừ. thì, thì cái nốt biển đó là nốt nào đấy nếu trong con này nó có một cái một cái loài hoa ấy một cái loài hoa nó trong nó, nó rất trong nhưng mà phải ngửi kỹ cái hương trong đấy nó len lỏi ở giữa những cái tầng khác ừ. nên mình phải ngửi kỹ một chút thì sẽ bắt được cái cái độ trong đấy đấy và, và anh bị ấn tượng cái độ trong cái cái cái nốt trong đấy đấy ví dụ như con này chẳng hạn con này là sẽ kiểu gọi là gây được ấn tượng mạnh luôn tại vì mùi nó khá đặc biệt tại vì em gửi khá là nhiều con của nhà rô rồi nhưng mà em không thấy con nào làm được ra cái vai kiểu như này còn con này là con limited nghĩa là chỉ sản xuất vào giáng sinh thôi cho nên em thì gửi thêm một chút kiểu hơi hoa trắng hoa cam ấy. nó tí hoa xong rồi nó lạnh đúng rồi cái cái từ lạnh cái từ lạnh chuẩn cái từ lạnh nó tạo cảm giác dễ chịu thế nên cái, cái cái lạnh nó hơi tạo mình cảm giác ở một cái biển nhanh nó từ trong ấy, nước và lạnh okay. ok đấy anh thấy cái này hợp nó hợp có hợp để đi làm không để đi ký kết không? quá hợp luôn đấy thế bây giờ chọn con nào trong hai con con này với con đấy nếu mà sở thích của anh thì anh chọn con này Huy nếu mà để kiểu nhưng không đấy là theo kiểu phong cách ăn mặc của em đi mà đấy thì em sẽ chọn con nào em nghĩ là con này em thích con này nhưng mà nó không phù hợp với phong cách ăn mặc mà em ừ. em đang hướng tới thì làm mà vâng. đó. Ờ, đấy em thấy con kia sẽ phù hợp em hơn. sẽ thấy con này phù hợp hơn đúng không em nghĩ là kiểu đấy. người sẽ thấy hài lòng với cả kiểu mà nó cảm giác là luôn là rất là sạch sẽ và kiểu khách hàng sẽ chỉnh chu kể cả với mình chỉnh chu ta đi bình thường khi đi làm anh mặc như này luôn đấy ờ, ờ. khi chúng ta đi chúng ta nhìn ừ. ở đây là, ừ. là thấy hai cái phong cách mặc nó khác nhau rồi đấy nó hai thế hệ khác nhau anh đang cố trẻ lại Will đang cố cưa sừng đang cưa đang cưa sừng đang cưa sừng đấy thế là ok nhá thế là chúng ta có một cái mùi hương ở đây hai cái lựa chọn khác nhau và bây giờ đến mùi thứ ba để anh em đi chơi ok đi chơi thì là đi chơi này thì em cũng tư vấn gọi là không đi chơi phải phân loại trước như này bây giờ là huy là chưa có người yêu à. <laughs> ờ chưa người yêu phải dùng bán quả tốt để còn gây đúng rồi cả. Cũng phải nhìn săn mồi ấy. anh à, phải à. có cái độ săn mồi thôi anh anh cho huy gửi cà ờ. phê ừ. chứ là anh cái, đến đến cái màn này rồi thì là anh khoe mùi là chính à, okay, okay. <laughs> chứ, chứ, chứ cũng không phải gọi là Ủa, chỉ một phát con này hạn chế chỉ đỏ trắng nhá ôi nó Ủa? mùi cà phê à nó màu nâu luôn Dù nâu thế. luôn ui chỉ một phát ủa mùi cà phê cực kỳ nồng còn hơi khô khô con này mà em làm ngửi cảm giác kiểu người anh nó mát vãi kiểu anh cái loại kia ừ. cà phê mà kiểu hơi chọc chẹo rất là dính thật không đưa anh xem mà có khi bộ mày cảm nhận lại khác phải để người có tuổi cảm nhận ok <laughs> <laughs> ok phải để phải để người già nhất ở đây cảm nhận khói khét ừ. cà phê lúc nãy anh đã từng anh ngửi ở cái đầu nắp này rồi và bây giờ sinh ra ấy, thì nó còn có độ khét độ khó nhiều hơn cảm giác nó ấn tượng hơn anh chưa ngửi một cà phê nào mà nó độ khét nhỉ thật sự được được được, được. màu khá tối đi chơi ờ, tối được mặc đồ tối được kẻ hò nhá thứ kẻ hò. ừ, như kiểu huy đi xem phim nhá <laughs> nhưng mà kinh nghiệm của anh nhá là những cô gái ấy, à. thường phản ứng với cả những mùi cà phê hay là mùi thuốc lá nó hơi khác nhau okay. nó thường không ở giữa mà nó ở hai thái cực à, một là cực ghét một là thích hai là ghét à, cứ ghét luôn ừ. thế thôi thế nên trước khi mua chai này em nghĩ phải qua nhà kiên xịt thử không đi chơi xem có reaction nha hỏi họ hỏi em em thích cà phê không ừ. đấy em thích cà phê cái là hôm sau xịt cái là đi xem phim là vào việc ngay vào việc được ok cái được cái này được anh em đang con này em đang tư vấn cho cho huy anh cứ được ờ. <laughs> em thì rất thích cà phê em nhưng không em không uống được nhiều cà phê em sẽ bị say nhưng mà em nghĩ là nếu mà để ai thực sự thẩm được con này thì thứ nhất là họ phải thích cà phê chứ nếu mà không thích cà phê thì thấy con này nó khá là một màu khá là tối à, nhưng ừ. mà em nghĩ là một ngày khá lạnh con này em nghĩ là tỏa cũng không xa sẽ cần ngồi gần gần gũi đó phù hợp với hả đây đấy u giờ đi một một em gì nữa ai đi đấy đi đâu đâu luôn rồi rồi bây giờ lúc ấy thì anh cũng gửi qua đầu vào con này rồi ừ ao được ba lúc nãy gửi vào đầu anh anh có kết rồi anh có thiện cảm rồi này anh có thiện cảm này. anh có thiện cảm em mới để đây thôi cái anh đã gửi anh đã có thiện cảm anh anh gửi đi dễ tính uhm, nó cũng khác ở trên vòi đấy chua wow. đấy chó sao đấy sộc đấy nghĩa là anh cũng gửi nhiều ấy ừ. sẽ có những cái mùi mình cảm giác mình thích được luôn ừ. thì là mùi này oh, ok nó chua rẻ nghĩa là mùi ở đầu vòi lúc nãy nó không được cái vị chua này nhưng thực sự nó chua nó như một cái uh, cốc siro ấy ừ. mà siro không đặc lắm mà cảm giác em em ngửi ấy, thì khi mà em ngửi cái này mình cảm giác ra đúng cái mùi ô mai gừng chua ô mai gừng ô mai gừng chua vãi luôn nó chua nhưng nó mà ở cái cuống họng ấy nó mà ừ. có một cái độ ngọt đằng sau không ô mai gừng không giống là anh thấy không giống cái ô mai um, ô mai gì đỏ đỏ mà xưa viên nhỏ nhỏ này ô, à, ô ô ô ô ô mai tức chuột đấy <laughs> là gọi là thế ờ, ô mai thái rồi ô mai thái rồi được được anh cho huy wow. gửi xem anh chưa gửi mùi vani nào mà nó sáng và nó chua như này anh sẽ mua ừ. nhà này xanh vani này không kiểu bị quánh quánh ngọt ngọt quá ấy. vani làm rất đặc biệt anh anh sẽ mua chai này ừ. cái này kể cả đi, ờ, đi chơi đi tập đi chốt hợp đồng đều mà ờ, ờ, thực các em con khá là dễ dùng anh nghĩ kể cả mùa hè hay mùa đông kể cả sáng hay tối đều được nhưng mà nó nó nó là nó hơi khó mua <laughs> đấy, là vấn đề à. đấy bây giờ thì nó bản mới rồi nó không còn tem như này nữa thì vấn đề anh có tiền thì có mua được không à, anh có tiền thì anh tìm kiểu gì anh chả có ok thế được rồi được rồi đấy thì bây giờ đấy đấy là một cái mùi gọi là hai anh em đi chơi ừ. thì uh, hai anh em chống sao về hai con một con gọi là bunny một con cà phê cho thì... huy chọn trước đi ừ. huy chọn thì huy sẽ chọn gì nếu mà ngành lạnh mưa như hôm nay em nghĩ là con cà phê ngon hơn ừ. Đó, ờ, nhưng mà nếu mà để để đình nói chung và kiểu tận dụng một cà phê chưa cần biết là có một bột hay không ngồi với các bạn thì em nghĩ là em sẽ chọn con vào lá tại vì à. vani ông này sáng dễ gần không bị gọi là sập của mũi ok với anh anh thì có gia đình rồi ừ. thường đi chơi thì bạn bè thôi ừ. cả bây giờ cái sở thích của anh là muốn những cái mùi nó thân thiện thì ừ. nó nó không kiểu hardcore co. ờ thì anh chọn này này ok đúng chai này thì anh ngửi thích ấy nhưng mà anh đang chưa biết là sẽ mặc bộ như thế nào để phù hợp với này ừ, tại đôi khi phong cách của anh nó không hợp với lắm theo con này lúc em thấy về em cũng rất là đại khái là nó là cái xu hướng gọi là chơi mùi nhiều hơn là cái việc ứng dụng thực tế ừ. đúng không đấy những con này là mình tự gửi mình thấy thích nhưng mà nếu mà để ừ. ứng dụng ra ngoài thì mặc ra ngoài thứ nhất là trang phục thứ hai là cái thời điểm em nghĩ là cũng khó hơn với lại không phải ai cũng thích mùi cà phê đúng, đúng rồi đấy mà đôi khi một cái mùi cà phê nó lại quá là đơn giản mọi người ngửi nhiều quá rồi đấy mọi người cũng biết là trong nước hoa làm được cà phê nó khó nhưng mà đây cũng là hai con mà em rất là yêu thích mà may là mọi người cũng thích con này thì coi như là hôm nay lựa chọn thì chắc là buổi hôm nay gọi là đạt nhỉ ừ, ừ. gọi là thôi gọi là đạt thì uh, không biết là những bạn kênh của mình thì bạn thấy những cái chủ đề này như thế nào liệu có ok không để mình có thể làm tiếp những cái ờ, số mới trong cái series này và sẽ có những cái khách mời khác và mình cũng qua đây mình muốn chia sẻ với các bạn thêm là những cái mùi hương để có thể theo cái phong cách gọi là sport một tí thể thao các thứ đây chúng ta có hai người một người là PT một người là quản lý phòng gym thì cũng có những cái nhìn khá là khách quan đấy thì anh em có muốn chia sẻ những điều gì không nhắn nhủ không ạ nhắn nhủ thì các bạn kênh của kia đó anh em, anh, anh nghĩ là em, em mới có cái chế độ follow 30.000 thành viên <laughs> thì các bạn xem kênh của Kiên thì ừ. nên ờ, like chia sẻ nhiều hơn tại vì thực ra mình cũng có một cái kênh youtube cái điều sướng nhất ở trường người làm youtube ấy là nhận được comment nhận được like và cái share cái đấy là cổ vũ cực kỳ nhiều luôn đúng rồi tiền đôi khi nó không phải là quyết định cái đấy tại vì thực ra làm youtube như anh em mình không kiếm được quá nhiều từ cái kênh này nhưng mà nhận được sự ủng hộ của mọi người nó động được rất là nhiều luôn em là một thằng chắc là làm cái này hai năm rưỡi rồi gần ba ừ. năm rồi thì em trả lời tất cả comment của mọi người đấy là cái em rất là thích cái thời điểm chú bắt đầu làm ấy là anh đã quen anh quen mày đúng không bắt đầu ờ. thì anh có hỏi là mày làm được gì bán nước hoa hay là định làm cây cao eo hay nào anh chỉ nhớ mày bảo là em không biết chỉ làm thôi đấy ừ ok thì sau anh trung thì cũng làm một kênh nên là kênh của anh trung là một kênh khá là hay đó mà anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì hai có những cái bài tập mà nó đến bây giờ vẫn tập đó những cái bài khởi động bài gọi là những cái những cái bước để khởi động ấy mình đến tập đến giờ mình vẫn khởi động vào những cái bước đấy rất là ok để bạn có thể tham khảo kênh của anh Trung ở phía dưới tại kênh content của anh nó hơi nó hơi chuyên môn nên nó hơi người xem đúng rồi nó hơi chuyên môn nó dành cho kiểu đây là PT của PT nó hơi đấy, kiểu như vậy còn à, anh em nào hay là chị em nào có vô tình vẫn xem video đến đây thì hiện tại Huy vẫn đang ế <laughs> vẫn đang ế bị ế và đây thêm một cái thông tin nữa hiện tại đang làm quản lý của một phòng gym không phải bình thường đó các bạn ạ <laughs> chủ của phòng gym luôn đấy à, bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ để link facebook của vi ở phía dưới để mọi người có thể tham khảo và video thì hôm nay đến đây thôi thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha bye bye ok xin chào và hẹn gặp lại bye bye